Thầy xin à, đọc câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất từ nick Facebook của bạn Nguyễn Nam gửi về hỏi thế này. Con kính bạch Thầy, có một điều con rất thắc mắc. Con là người rất tin vào luật nhân quả, làm ác sẽ gặp ác, làm lành sẽ gặp thiện. Nhưng có một điều con không hiểu là tại sao phỉ báng những bậc tu cao Người hiền thiện thì lại như phun trời ướt mặt, tự mình chửi mình ạ. À. Con chưa hiểu luật nhân quả áp dụng như thế nào cho trường hợp này vì thực ra người đó chưa có hành vi làm hại ai cả. Vậy con xin Thầy giải thích giúp con, con xin tri ân công đức của Thầy. Đó. Bạn Nguyễn Nam, bạn gửi câu hỏi về, bạn ờ, hỏi về cái câu gọi là à, nếu mà phỉ báng những bậc tu cao, những người hiền thiện thì lại như là phun trời ướt mặt, tự mình chửi mình. Và bạn ấy thắc mắc là ở đây thì ví dụ cái người đấy người ta phỉ báng, ờ, có thể là người ta ở đâu đó, người ta không phải trực diện, người ta phỉ báng, phải không? Vâng, thì làm sao mà lại người ấy lại bị như vậy? Ừ, bạn ấy không hiểu. À, đấy, thì Thầy xin trả lời bạn Nguyễn Nam và đại chúng cùng nghe thế này. Thứ nhất, chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta biết về luật nhân quả mà chúng ta tin luật nhân quả. Trong triết học cũng nói đến luật nhân quả. Như vậy, nhân quả là một luật hoàn toàn có thật, là một quy luật tự nhiên của vũ trụ Pháp giới này. Ừ, nó chính là quy luật tác động vậy thôi. À, cái này tác động thì nó sẽ sinh ra cái hậu quả của cái tác động đấy. Có nhân và có quả. Và nhân quả trong thế giới vật chất cũng như trong thế giới tinh thần đều có hết, mình gọi là tâm linh cũng có nhân quả. Ừ, nhân quả tuy nhiên ấy, từ nhân đến quả nó còn phải có duyên và người ta thường nói nhân nào quả nấy gieo nhân thiện thì được quả phúc gieo nhân ác thì bị quả khổ thế nhưng mà từ nhân đến quả nó còn phải có cái duyên nữa còn nếu loài người mình thì phải có thêm nghiệp nữa gọi là có duyên có nghiệp à, rồi mới ra quả ừ. thế và quả là chịu ảnh hưởng của nhân và của duyên rất là nhiều. Có thể nhân như vậy nhưng duyên nó khác thì quả cũng khác, chứ không phải cái nhân nào cũng phải ra đúng cái quả đấy. À, không? Hòa Thượng Trúc Lâm hay kể câu gọi là nhân hoa một quả cỏ. <laughs> Cụ rõ ràng là gieo hạt hoa, thế mà sau mấy hôm sau thì lại thấy cho đấy mọc lên cỏ. Là vì cái duyên là gì? Hạt hoa gieo xuống kiến, nó đến nó tha hết hạt, hạt hoa đi rồi. <laughs> còn lại là còn lại là là cỏ thôi đấy thế là cái duyên nó làm mất mất cái cái đi rồi đấy cho nên quả lại là cỏ cụ gieo hạt hoa rõ ràng mà mấy hôm sau lại ở mảnh đất đấy lại mọc lên cây cỏ chứ không mọc hoa về sau hoàn tượng tìm hiểu ra mới phát hiện ra là à, cái duyên là là kiến tha mất hạt đi rồi mất hạt hoa đi rồi đấy là duyên đấy thưa đại chúng yeah. cho nên cái duyên nó ảnh hưởng cũng rất nhiều đến quả yeah. Ừ, thế cho nên chúng ta nhớ là nhân duyên và quả hoặc là nhân duyên nghiệp quả đối với loài người còn có nghiệp nữa cho nên chúng ta thêm cái nghiệp nghe không? thế thì kính thưa đại chúng ở đây bạn à, nguyễn nam bạn có nói đến những bậc tu cao những người hiền thiện à, bậc tu cao và những người hiền thiện thì có thể gọi những người này là những người đức hạnh lớn gọi là có đức lớn mà cái gọi là đức ấy thưa đại chúng nó phù hợp với bản thể chân như của Pháp giới này. Tất cả những cái gì thuộc về đức hạnh, về nét tốt thì nó thuận theo bản thể chân như của Pháp giới này. Hay là nó thuận với chân lý, nó thuận với cái bản thể của vũ trụ này. Và nó có thể, nếu lớn nữa, như Đức Phật Thích Ca là đồng với Pháp giới. Đức Phật của chúng ta là đã chứng nhập Pháp giới, Ngài đồng với Pháp giới với cái đức của Ngài lớn như vậy, trí của Ngài lớn như vậy, cho nên Ngài đã thể nhập với vũ trụ Pháp giới này. Có thể nói Ngài đã nhập một với vũ trụ, không khác, không hai, không khác. Tương tự như vậy, người trong đời, người có đức lớn, thì cái đức ấy nó cũng tương thông với năng lượng của Pháp giới. À, tùy theo cái, cái đức của mình lớn nhỏ thế nào. Nhưng mà có đức là nó sẽ có cái phần tương thông với nó gọi là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu cái bản thể chân như của pháp giới là gồm tất cả những cái thiện đức tốt lành cho nên các bậc thánh nhân đều là chứng vào cái đấy thể nhập cái bản thể đấy đấy ừ. và đại chúng biết đấy, bản thể tức là gì nó là gốc của các pháp là năng năng lượng vô cùng lớn sức mạnh vô cùng lớn không phải chuyện thường Đấy, chúng ta nếu mà làm vũ trụ chúng ta thấy có lớn không? Cái gì quay cái trái đất này? Năng lượng vũ trụ. Cái gì quay cái mặt trăng? Năng lượng vũ trụ. Cái gì quay cái mặt trời? Năng lượng vũ trụ. À, xoay vần cả cái vũ trụ Pháp giới này, hàng trăm vạn, hàng vô số các cái tinh cầu đều là trong vũ trụ này hết. Và cái gọi là cái năng lượng gốc của vũ trụ này. Chúng thấy nó mạnh đến như vậy cơ mà. Phải không? chúng ta đã là cái gì đâu cái sức của con người ta chẳng là gì cả nhưng mà sức vũ trụ lớn như vậy đấy thưa đại chúng đấy. mạnh đến như vậy đấy cho nên như ngài mục kiều liên chẳng hạn ngài bảo nếu mà ngài chỉ cần duỗi ngón chân một cái thôi là cả cái trái núi kể cả trái núi tu di cũng có thể xoay tròn luôn đại chúng sức mạnh như vậy tức là những cái người mà họ đã thể nhập được cái năng lượng của pháp giới thế thì cái đức ấy, cái chữ đức của chúng ta là nó tương thông với năng lượng của pháp giới nghe không? cho nên người đức càng lớn thì năng lượng của người đấy càng lớn à, vậy thì sao ừ. vậy thì một người mà gây ác gây hại với những người có đức lớn mà ở đây bạn Nguyễn Nam bạn nói là những bậc tu cao, những bậc thánh tăng cao tăng, những bậc hiền đức chân tu hiền thiện thì là người ấy đã gây ác với với cả năng lượng pháp giới rồi đấy. À, Và cái quy luật nó rất tự nhiên thôi thưa đại chúng. Chúng ta đá một quả bóng vào một cái tường mà cái tường đấy lại làm bằng bông, <laughs> làm bằng mút ấy, thì nó có bật lại được không? Bật lại rất ít. Không? Có bật nhưng bật lại rất ít. Thế còn đá quả bóng vào cái tường bằng bê tông và bằng à, cái tường bằng đá thì nó bật căng trở lại ngay wow. nó phản lại bằng cái lực của mình nữa. Đó. đấy thưa đại chúng thế còn ở đây cũng thế chúng ta gây ác với một bậc chân tu một bậc cao đức thì chúng ta chịu cái phản trở lại báo trở lại đó là cái quả báo rất nặng nề vì chúng ta phạm vào chính cả cái vũ trụ đấy chứ không phải chuyện thường cho nên chúng ta phỉ báng phật thì tội rất là nặng đại chúng nên chúng ta phỉ báng cả vũ trụ luôn cái quả báo nó, nó bật trở lại chính chúng ta ừ, không phải chuyện thường ừ. đấy thế cho nên đây là cái quy luật rất là tự nhiên thôi nhân và quả phản lực rất tự nhiên đấy. không có cái gì là lạ cả ở đây thầy chỉ lý giải cái chỗ là cái bậc đức lớn là họ tương thông với năng lượng của vũ trụ tùy theo cấp độ của họ thì chúng ta càng ác hại họ thì quả báo trở lại chúng ta càng lớn càng vào những bậc cao thì quả báo trở lại chúng ta càng lớn càng nặng đó, nó là rất rõ ràng ừ. và đại chúng biết là trong chúng sinh hiếu tình thì ừ, theo đạo phật chúng ta có thể phân chia làm mấy cái cấp hạng chúng sinh bậc thượng thượng như là đức phật và các vị thánh nhân bồ tát a la hán thánh tăng đấy là những bậc thượng thượng rồi cha mẹ chúng ta là bậc thượng người chúng ta là bậc bậc trung và vâng, súc sinh là bậc hạ còn những cái loại vi tế côn trùng lăng quăng đấy là hạ hạ đấy, chia ra làm năm cái cấp như thế thế và ác hại giết hại những chúng sinh này thì quả báo cũng tùy theo cấp độ khác nhau à, trong kinh thì có nói đến cái tội ngũ nghịch gọi là trọng tội năm cái tội trọng giết cha giết mẹ giết một vị a la hán phá hòa hợp tăng và làm xuất huyết thân phật chảy máu thân phật đấy là năm cái tội rất nặng nhờ tùy theo cấp độ đấy, đại chúng tất nhiên chúng ta sát hại những con vật nhỏ con muối con vi khuẩn vi trùng vân vân thì nó, cái tội nó nhẹ thôi vì đấy là chúng sinh bậc hạ hạ nó rất nhẹ nghe không? nhưng là không phải là không tội ác đều có ác cả đều có ác cả đó thì kinh thưa đại chúng á thì ở đây bạn Nguyễn Nam bạn muốn nói là cái người này người ta phỉ báng các bậc tu cao các bậc hiền thiện họ phỉ báng họ khuất mặt phỉ báng là vắng mặt người ta không phải đối diện trực tiếp mà chửi người ta nhục mạ người ta có khi ở chỗ nào đó nói xấu người ta phỉ báng người ta thì, thì có ảnh hưởng gì đâu. Phải không? Vâng, người ta có biết đâu. Đấy, ví dụ như là là một người, cái vị thánh nhân họ ở miền Nam, người ta ở tận ngoài Bắc này ta chửi, ta phỉ báng thì có người ta có biết đâu mà sợ, mà ảnh hưởng. Nhưng thưa đại chúng, à, chúng ta hiểu về mặt vật lý, à, vật chất thì đúng là xa, nhưng tâm linh thì nó tương thông hết tất cả, không khác thưa đại chúng. Nhé. Vì cái đức của người ta nó tương thông vũ trụ đâu cũng là vũ trụ giống như thầy nói là trên mặt biển ấy và nếu chúng ta là một con sóng thì chúng ta chỉ biết mình và vài con sóng xung quanh mình thôi phải không nếu ta là một con sóng nào đó con sóng ở biển bắc thì nó chỉ biết nó với vài con sóng xung quanh thôi nhưng nếu nó là biển thì biển biết tất cả mọi con sóng trên mặt biển của mình sóng ở đâu biển cũng biết hết sóng nào sóng lớn sóng nhỏ biển hết Thế cho nên ấy, trong Pháp giới này thì tâm linh là tương thông hết tất cả. Cho nên mặc dù ta ở ngoài Bắc ta nói xấu cái vị chân nhân ấy, vị cao tăng ấy ở miền Nam, ta vẫn bị quả báo. Cho đến vị vị cao tăng, ấy, vị hiền đức ấy ở Mỹ đi chăng nữa hay ở đâu đi nữa mà ta ở đây ta nói xấu, ta vẫn bị quả báo như thường. Các đại chúng, ta ta phỉ báng họ, ta vẫn bị quả báo như thường. Đấy, Thế cho nên à, mới nói sao? dối người dối được trời nào mà dưới trần vua táo soi vào con tim đấy. đấy trong kinh á, chúa ba có nói đấy dối người dối được trời nào dưới trần này vua táo soi vào con tim ông vua táo hay là thần hai vai họ soi vào tim mình biết hết chúng ta có thể dối được người phàm không dối được chư thiên quỷ thần và càng không thể dối được các bậc thánh chư phật bồ tát thánh hiền thì mình không thể dối được. Đấy, cho nên nhân quả là như vậy đấy, thưa đại chúng. Và trong kinh thì cũng kể những cái câu chuyện đấy có một chú sa di chỉ chê bai một vị tỳ kheo tụng kinh giống như chó sủa. Cái thầy tỳ kheo này giọng thấy không tốt, tụng kinh nó ồm ồm, nó, nó ông ổng. Á. Thế là chú bảo, thầy tụng kinh như chó sủa. Nghe không? và khi nói câu xong thì cái thầy tỳ kheo mới nói là ông phải sám hối ngay lập tức không thì do câu nói này ông chết ông đọa địa ngục nhiều kiếp thế và vị sa di nhận ra sám hối ngay và sau khi sám hối rồi thì thầy tỳ kheo nói là nhưng ông vẫn còn trả dư báo đọa 500 kiếp làm chó và sau đó thầy chết và 500 kiếp sau phải làm chó đấy thưa đại chúng không phải chuyện thường phỉ báng một thầy tỳ kheo một bậc đức hạnh chân tu quả báo đến như vậy đấy và câu chuyện đấy đại chúng biết rồi à, những cái người người ta ác rất là nhiều ở đây có thể nói như, ở đây bạn nói đến những bậc tu cao là những bậc xuất gia chẳng hạn những câu chuyện mà đại chúng thấy mà, mà những người ác hại với tăng ni đấy sau đó quả báo rất hiện tiền phá đình phá chùa này rồi xua đuổi tăng ni vu khống tăng ni quả báo rất là nặng ừ. Đấy. rất là nguy hiểm ừ. thầy cũng có nghe câu chuyện cái chú này chú là quản lý của một cái ngôi chùa trước đấy là trong ban hộ tự khi chùa này thỉnh một sư ni về trụ trì vì sư ni đó cũng rất là chân tu nhưng về thấy về chùa thì đương nhiên thầy phải giao quyền quản lý cho thầy ấy. Thế là chú này bị mất cái quyền lợi, cho nên chú kết bè với một số người xấu nữa. Ờ, một thời gian sau, chú vu khống là sư cô này trai gái và nói như vậy là không xứng đáng và đề nghị địa phương là đuổi sư cô ra khỏi chùa. Đấy, chú ra chùa, chú làm âm mỹ lên như thế. Và đại chúng biết sau khi vừa ẩm mỹ lên xong, chú về, buổi sáng về chiều đi xe máy ra ngoài ô tô cán chết luôn. Quả báo đấy gọi là hiện tiền luôn đấy. đấy. Và rất nhiều câu chuyện nữa chúng ta thấy ác hại đến người tu hành, đến những bậc chân tu thì quả báo rất nặng. Và người hiền thiện trong đời cũng thế, ta ác hại người hiền thiện, ta cũng bị quả báo, quả báo cũng nặng. Nghe không? Đấy. Và này chúng nhớ cái câu chuyện mà trong nhà thiền mình, nhất là thiền phái Trúc Lâm, ai chắc cũng biết. Câu chuyện mà tổ sư huyền quang á nghe không huyền quang đệ tam tổ đấy thì này chúng biết thành kể là chúng nghe qua về câu chuyện này đệ tam tổ huyền quang là một bậc lúc đầu là nho học ừ, ngài thì đi thi và đỗ tiến sĩ và được làm quan triều nhà trần lúc ấy là vua trần anh tông là đang trên, trên ngôi và vua trần nhân tông là xuất gia rồi Đấy. thế thì huyền quang lúc ấy là cũng tuổi lớn rồi Huyền Quang thì khi mà được ừ, bổ nhiệm làm quan ấy, văn thơ rất giỏi, chữ nghĩa rất giỏi. vua Anh Tông nói là tất cả văn thư của triều đình mà khi mà đã qua tay Huyền Quang Duyệt rồi thì không ai có thể thêm hoặc bớt một chữ nào được. Huyền Quang mà đã duyệt rồi thì không ai có thể thêm hoặc bớt một chữ nào được. Tức là hay văn thơ giỏi lắm, giỏi đến như vậy, rất giỏi. Thế sau đó thì Huyền Quang có cái duyên được cùng vua Trần Anh Tông đi đến chùa Vĩnh Nghiêm, mình gọi là chùa Đức La đấy, để nghe Pháp, nghe Ngài Pháp Loa lúc ấy thuyết giảng. Thì Huyền Quang giác ngộ đạo mới thấy được rằng là cuộc đời này thật là vô thường, wow. làm quan cũng chẳng có gì sung sướng cả, vẫn luân hồi sinh tử khổ đau. Cho nên là về là viết đơn lên vua Trần Anh Tông xin từ chức làm quan để đi xuất gia. Thế thì vua Anh Tông là coi như mấy lần khuyên không muốn cho xuất gia. Nhưng mà Huyền Quang nhất quyết là đi xuất gia. Đấy. Và vua Anh Tông lúc ấy còn tính chuyện gả công chúa cho nữa cơ. <laughs> Nhưng mà không lấy, Ngài cũng kiên quyết không lấy. Và đi xuất gia Đấy. Thì cuối cùng thì giữ không được thì triều đình phải đồng ý cho Huyền Quang từ quan và đi xuất gia. Lúc ông đi xuất gia cũng tuổi muộn rồi, ngoài 50 rồi, ngoài 50 mới xuất gia. Và xuất gia thì về Yên Tử tu hành. Lúc ấy thì là phải là học trò của Ngài Pháp Loa. Pháp Loa là đệ nhi tổ mà. Thế thì đại chúng biết thì Huyền Quang là một vị nho học, nho sĩ rất là giỏi. Thế mà bây giờ lại đi đầu Phật tu hành. Cho nên ấy, trong chiều trong chiều thì các vị nho học rất nhiều họ cũng họ cũng họ cũng bị mất thế tức là lúc ấy là nho giáo mà như vậy là bị mất thế triều trần chúng ta biết là nho giáo bị xuống thế vì phật hoàng đi tu cả triều đình gần như là phải theo phật cho nên là bên nho học là bị thất thế nho giáo thế thì một số các vị quan mà là là nhà nho đó học nho đấy thì họ rất là khó chịu. Họ mới tấu lên vua Anh Tông rằng là Huyền Quang á, ờ, làm quan như thế, phải không? Năm nay năm mấy tuổi rồi mới đi tu, liệu có thật là trong trắng không? không? Có đúng không? Hay chẳng qua chỉ là kìm nén thôi, <laughs> có trong trắng ra đâu. Ờ, tấu lên vua Anh Tông, vua anh tông thì cũng suy nghĩ rất là thường thôi nghĩ là người thì ờ, cũng chắc là vẫn phải còn ham muốn chứ thế thì mấy ông nho học ấy, quan nho lại bảo đấy tâu ờ, hoàng thượng họa hổ họa bì nam họa cốt <laughs> chi nhân chi diện bất chi tâm thấy người như thế chắc gì đã là trong trắng à, bây giờ lại đi là đứng đầu tất cả tăng ni trong cả nước ừ đứng đầu tăng ni trong cả nước lúc ấy là tổ pháp loa cũng viên tịch rồi ừ. thì huyền quang đứng lên huyền quang được pháp loa truyền cho y bát để làm tổ thứ ba cho nên là các vị học nho trong triều là rất là ganh ghét thấy là huyền quang từ bỏ quan từ bỏ nho học mà theo phật họ đã khó chịu rồi ừ, cho nên họ ganh ghét lắm nhưng họ muốn là hại huyền quang cho nên họ mới tấu lên vua anh tông để kiểm tra thật xem ông này có nghiêm chỉnh thật không thế, thì anh tông là trong triều là lúc ấy là có một cái cung phi tên là điểm bích cái điểm bích này thì làm cô gái rất xinh đẹp và rất là giỏi văn thơ chữ nghĩa cũng giỏi lắm xinh đẹp mà lại giỏi văn thơ Đó. thế là vua anh tông quyết định cho điểm bích lên để mà thử lòng huyền quang nói rằng nếu mà huyền quang mà còn dục thì ngươi phải lấy bằng được cái kim tử mà ta tặng cho huyền quang về đây ừ. tức là cái vàng khi huyền quang á, mà làm trụ trì chùa hoa yên và làm tổ của thiền phái trúc lâm thì vua anh tông cũng cúng dường cho ngài rất nhiều vàng và gọi là kim tử vàng của nhà vua nó có khắc chữ ở nó khắc dấu ở nó đó thế thì điểm bích là nhận được ờ, lệnh là đi thì điểm bích cùng với một vài các cái vị gọi là, là, là tiểu tỳ đi lên hoa yên này lên rồi cũng vào trọ ở nhà dân xong rồi bắt đầu lân la lên chùa đóng giả là người dân lên chùa bắt đầu làm công quả chấp tác xong rồi vào mon men rồi vào rồi đến lúc là cơm nước để hầu cho cho ngài huyền quang trà nước đấy tức là có chương trình ở hỏi Thế sau đó thì nhưng mà Điểm Bích thấy Sư Huyền Quang rất là giới đức trang nghiêm. Lúc ấy Ngài cũng là sáu mấy rồi, năm mấy, ngoài sáu mươi rồi, ừ, giới đức trang nghiêm lắm. Nhưng mà Điểm Bích kiểu này là khó mà mê hoặc được Huyền Quang, mê hoặc được Ngài. Tức là cô ta thả rất nhiều, gọi là thả thính đấy, <laughs> rất là nhiều chuyện. Nhưng mà đều bị Ngài biết phát hiện và Ngài, Ngài tránh hết. Nghe không? Đấy gần gũi lân la thế đu thứ trò rồi cô ta cũng giỏi thơ mà ngài huyền quang cũng rất giỏi thơ rồi nhiều khi là cũng đối đáp thơ ca với ngài thế nhưng mà cuối cùng thì cô không làm cách nào để mà để mà mà mà dụ dỗ ngài để mê hoặc ngài được thì cô ta chết rồi mà thời hạn thì vua anh tông gia hạn thì có thời hạn thôi mấy tháng là phải phải về thế thì cô ra một cái chiêu bài cuối cùng Đấy. cô vào cô hôm về cô vào cô khóc ờ, thưa với lại sư tổ là hôm nay thưa con xin phép sư tổ con về con không hầu không chấp tác hầu thầy được nữa Nghe không? thì bố con á, cô nói dối là bố cô làm quan nhưng thực chất cô này là một người mà gọi là con con hoang tớ mẹ cô là hoang thai mà có cô ừ, đó thế nhưng cô nói dối là bố cô làm quan Ờ, quan mà ở cái gọi là ở hải dương bây giờ đấy gọi ở hải dương ninh giang phải nói trong lịch sử là ninh giang thì là bố con làm quan bây giờ đi nộp tiền thuế nhưng dọc đường bị cướp nó lấy mất hết rồi mất tính ra mười mấy cây vàng bây giờ thì ờ, nhà con gom góp hết tài sản vào mới được có chín mười cây rồi vay giật nữa giờ vẫn còn thiếu mấy cây nữa nên con xin Thầy mà con bây giờ mà không biết về rồi bố con thế này là biết đi tù chết. Thôi con phải về con lo. Nghe không? Thế thì Ngài Huyền Quang thì rất là từ bi, thấy hoàn cảnh như thế thì thương. Thương thế bảo thôi thế thì con về thì ta cho con nén vàng này để con về con lo cho bố con còn sau này thì tùy duyên con lo lắng con cúng giả cho tam bảo đó thế là cô là ngài vào ngày trong phòng ngài lấy cái cái kim tử tức là cái vàng mà vua tặng ấy đưa cho cô ờ, một một thỏi cô cầm lấy cầm xong cô chào chào ngài cô về về luôn về cung luôn và về cung là cô tấu lên vua anh tông cô bịa ra bịa chuyện lại vu khống là con ờ, thời gian ở đấy lân la gần gũi nghe không? cô làm thơ rất giỏi rồi cô bịa ra cái bài thơ rất là hay bảo nói là bài thơ đấy là do huyền quang viết ừ, tự sáng tác ra để mà tán tỉnh con ừ, thế và đêm ấy là ngài đã dụ con ngủ lại ở, đấy, ở trong phòng của ngài và sáng dậy ngài cho con thẻ vàng cái vàng này đây con cầm về đấy trình lên hoàng thượng thế đại chúng biết là vua anh tông thì nhận được cái, cái, cái thẻ vàng đó, ngài cũng rất là ngạc nhiên vì thực sự ngài cũng rất là tin huyền quang nhưng mà do các quan họ sàm tấu đó các quan sàm tấu trên vua anh tông mới tính cái chuyện thử này nhưng mà khi mà thấy thấy điểm bích về đưa cái thẻ vàng thì ngài choáng luôn đấy ngài choáng ngài bảo không ngờ hiền quang mà lại như vậy hóa ra cũng chỉ là giả dối tu hành đó thưa đại chúng mà lúc ấy thì huyền quang đang là đương đương là một vị sư tổ của thiên phái lớn lắm chứ đâu vậy chúng mà được là pháp la rồi từ vua Trần Nhân Tông truyền xuống mà. Đó. Thế thì à, bữa ấy là vua Anh Tông quyết định mới lập một cái đàn gọi là đàn đàn thí thực giống như mình nữa này. Đàn lễ trần tế lớn và mời Huyền Quang về làm lễ. Và trong cái đàn lễ này thì vua Anh Tông bày rất nhiều cái thứ bất tịnh, thịt, rượu luôn. Chứ còn Anh Tông biết là đàn lễ ngày xưa là trai tịnh, nhưng trong cái đàn này là bày rượu thịt luôn ý cũng muốn là để nói là ám chỉ là huyền quang không thanh tịnh cho nên là bày cái đàn lễ như này rượu thịt thì cúng xong thì để ngài sơi nghe không bày lên tất cả thế thì khi mà rước huyền quang về làm lễ thì huyền quang về nơi nhìn thấy đàn lễ là ngài biết ngay biết ngay câu chuyện rồi có vấn đề ngài biết ngay nên vào thì Ngài vào dâng hương xong Ngài bạch Phật xong một cái thì đại chúng biết đấy, tự nhiên trên trời là một đám mây đen kéo lên và sau đó là cuồng phong nổi lên. Bao nhiêu những cái đồ bất tịnh ở trong đàn lễ gió cuốn bay đi hết. Đó, ờ, rất lạ kỳ. Cuốn bay hết luôn, chỉ còn lại nguyên những cái đồ trai tịnh. Ừ. Và lúc ấy thì vua Anh Tông mới thấy được cái pháp lực của Ngài, mới biết Ngài là là bậc không phải thường. Cho nên Ngài mới ra sám hối với, với với huyền quang ngũ anh tông sám hối với huyền quang à, và sau đó thì điểm bích mới thú tội là vu khống cho huyền quang đấy thế lúc ấy là vua anh tông mới đầy điểm bích đi đầy ra cái chùa cảnh linh ở trong nội điện nội điện đấy, nội cung đó. ở đấy chỉ làm người quét chùa suốt ngày thôi từ thân phận là cung phi đầy xuống làm cái người quét chùa đấy ở đó và không có được đi đâu hết đấy thế đấy là cái câu chuyện mà huyền quang ở đây nữa họ còn xây dựng thành thành những cái vở kịch rất là hay và huyền quang đấy huyền quang chính là là quê bây giờ là quê của thầy đấy là quê bắc ninh đấy chính là ở, ở lương tài đấy cái chùa của ngài và quê ngài ở đấy thế này chúng thấy đấy trong sử đã có những cái chuyện vu khống và cho những bậc chân tu mà quả báo luôn ngay trong hiện đời luôn từ một thân phận là cung phi mà rồi trở thành một cái người bị đẩy đẩy đi đó, rất là khổ và khổ lắm đấy thế chúng ta thấy nhân quả đấy cho nên ờ, nó là như vậy nhân quả không thể ai tránh được chúng ta không nên không nên tạo ra cái nhân ác để chúng ta chịu quả ừ. nhất là phạm với các bậc các bậc cao đức à, quả báo không sớm thì chày sẽ đến và không chỉ đến với mình mà đến với thân nhân quyến thuộc của mình người ta gọi là di hại đến cả đời con cháu con bị cháu bị mình bị rồi con bị cháu bị không sớm thì muộn hoặc là bị về tai nạn hoặc bị bệnh tật hoặc bị mất chức mất việc hoặc bị những các cái gọi là uh, gọi là, là tai bay vạ gió nó đến rất rất nhiều thứ thưa đại chúng quả báo rất là khổ thế cho nên là đấy nói như thế để bạn Nguyễn Nam ờ, hiểu nhé đây nó là có nguyên nhân của nó Đức Phật đã nói là hoàn toàn đúng với sự thật, đúng với chân lý. À, nhân quả nếu ta ác hại người cao đức, ác hại người hiền, mặc dù là ở xa phỉ báng, thì đúng thế giống như ngửa mặt lên trời mà nhổ. À, nước bọt mình không bẩn được trời nhưng lại rơi vào chính mặt mình, chính mình phải chịu chịu quả báo, quả báo đau khổ nhé. Câu hỏi thứ hai từ nick của bạn Quỳnh Loan. Bạn hỏi thế này, Kính thưa Thầy, con có câu hỏi tướng từ tâm sinh. Con nghe Thầy giảng rằng người có tâm tốt thì tướng cũng sẽ đẹp, nhưng con lại thấy ở ngoài kia có người bên ngoài trông thì rất đẹp, nhưng thực ra lại không tốt. Họ dùng ngoại hình, cách ăn nói, hành động để thực hiện những hành vi lừa đảo, xấu ác nhưng cũng có những người bề ngoài nhìn như trộm cắp nhưng lại không phải vậy. Vậy thì tướng ở đây gồm những tướng gì ạ? Xin Thầy cho chúng con biết mình có thể dựa vào những dấu hiệu nào để biết được người khác tốt hay xấu ạ. Con xin chiên công đức của Thầy. <laughs> Đấy, bạn Quỳnh Loan gửi câu hỏi này về xem tướng. À, thầy thì không phải là thầy tướng <laughs> cũng chưa xem tướng cho ai bao giờ cả nhưng bạn gửi câu hỏi đấy thì thôi cũng phải trả lời thôi những cái gì thầy hiểu biết thì thầy trả lời cho bạn ấy thứ nhất đi cái câu nói là tâm sinh tướng hay là tướng tòng tâm sinh là hoàn toàn đúng cái lý nhân duyên của nhà phật nào nhà phật chúng ta đã biết là nhất thiết duy tâm tạo tâm là chủ là bản thể của vạn hữu cho nên cái, cái thân tướng của chúng ta cũng từ nơi tâm mà tạo ra. Tâm chúng ta suy nghĩ rồi hành động, hành động tạo nên nghiệp, nghiệp ấy lại chiêu cảm ra thân tướng của chúng ta. Cho nên gọi nghiệp là thai tạng mà, nghiệp là thai tạng để sinh ra chúng ta. Chúng ta sinh ra đời này với thân tướng thế nào là do nghiệp cũ của chúng ta. Cho nên trong Kinh Phật nói, thân các ông sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của các ông là nghiệp cũ của các ông đấy cái thân này sinh ra trong đời này là nghiệp cũ của chúng ta đấy, đấy thưa đại chúng hoàn cảnh chúng ta sinh ra cũng là nghiệp cũ và cái thân này hình dáng thế nào xấu đẹp thế nào là nghiệp cũ hết á rồi sang kiếp này chúng ta lại huân tập thêm những nghiệp mới tạo ra những nghiệp mới thì thân tướng này nó lại thay đổi đấy cho nên gọi là tướng tổng tâm sinh tướng tùy tâm diệt là hoàn toàn đúng cái đấy không sai thế nhưng ở đây ấy, bạn quỳnh loan bạn nói là tại sao bạn thấy ở ngoài kia có những người trông rất là đẹp nhưng thực chất thì lại là xấu họ dùng cái ngoại hình của mình rồi để họ đi lừa đảo làm những việc xấu thế là thế nào trông họ rất là đẹp mà tại sao mà họ lại xấu thế thì giữa cái tướng này với cái tâm của họ có tương xứng với nhau không thế thì trước hết thì thầy phải chia sẻ với bạn quỳnh loan với đại chúng thế này cái chữ mà bạn quỳnh loan nói là đẹp ấy nó khác với lại tốt nhé nhà đẹp là khác với tốt rõ ràng hai chữ khác nhau có cái đồng nhưng có cái khác đúng không Đấy. đẹp chưa hẳn đã là tốt và nhất là cái đẹp của của thanh niên bây giờ thì hoàn toàn lại khác với các cụ ngày xưa nghe các cụ ngày xưa ví dụ thanh niên bây giờ mà con gái thế này mới đẹp phải không con gái làm sao mũi cao mũi nhỏ phải không ừ, mũi nhọn ví dụ thế mắt phải long lanh ướt nước ví dụ thế mới là đẹp môi phải trái tim đỏ mọng mới là đẹp cằm phải nhọn ví dụ thế đấy là bây giờ thanh niên giờ cho thế là một cô gái thế là đẹp ừ, sắc nước hương trời nhưng đấy không phải là đẹp theo cái nghĩa của tướng học nghe không? Đấy, cho nên cái đẹp bây giờ theo cái nhìn của chúng ta chúng ta nhìn có thể là đẹp nhưng lại đối với tướng học nó lại không phải là tốt không phải là cái tốt của tướng học. Cho nên giữa cái đẹp và cái tốt này có khác nhau. Đẹp chưa hẳn đã là tốt, cho nên người ta phải dùng hai cái từ khác nhau. Đại chúng theo Người Việt mình thì đẹp chưa hẳn đã tốt. Ừ. không? Đấy, cho nên mới nói có câu là gì? Tốt gỗ là hơn tốt nước sơn, tốt nước sơn là đẹp đấy. Nhưng mà không bằng tốt gỗ, gỗ là tốt, còn sơn là đẹp. Ừ. Đấy, tiếng Anh họ cũng dùng hai cái từ khác nhau. À. À đẹp là gì tiếng anh là gì nhỉ ừ? <laughs> đại chúng đẹp là gì very gì <laughs> hả beautiful đúng rồi <laughs> đẹp tiếng anh là beautiful nhưng mà tốt lại là khác là good cả đấy cho nó khác nhau đấy cho các ngôn ngữ các nước ừ, tiếng anh tiếng nga thế đẹp cũng khác mà tốt khác Ờ, thầy học tiếng nga thì nhớ tiếng nga là gì đẹp là à, krasivui còn tốt của họ là kherso khác nhau tiếng việt mình thì đẹp tốt rõ ràng khác nhau ừ. cho nên nhiều khi đẹp mà chưa hẳn đã tốt cũng có cái đẹp thì tốt nhưng có cái đẹp chưa hẳn đã tốt Đấy. cho nên bạn này bạn quỳnh loan thì bạn nói là nhiều người trông thấy đẹp đẹp là theo cái con mắt của bạn thôi bạn đánh giá người ta là đẹp nhưng với một nhà nhân tướng học thì chưa hẳn người đấy đã là đẹp nhé để chúng ta thấy cái đẹp ấy chuẩn đã là đẹp mà nhà nhân tướng học người ta gọi là tướng tốt cho đức phật của chúng ta gọi là tam thập nhị hảo tướng cái chữ hảo đấy hảo là tốt tướng hảo tam thập nhị hảo tướng tướng hảo tức là những cái tướng tốt cái tướng cao quý chứ người ta chưa nói đến đẹp còn đẹp chỉ là cái tùy hình thôi phụ theo còn đức phật là có đến 32 hảo tướng Thế là những cái tướng tốt. Thế thì đối với tướng học người ta có chia ra tướng quý, tướng tốt nó có nhiều thứ lắm thưa đại chúng. À, đấy. Đấy. Tướng thì nó có cái hiển tướng và cái ẩn tướng, có cái dị tướng, có cái phá tướng, có minh tướng, ám tướng, nhiều thứ. Thầy đọc qua sách về tướng thì họ nói thế. Có những cái, Có những cái hiển tướng tức là nó hiện lộ ra trên mặt này. Ẩn tướng có khi ở trong người người ta, những cái chỗ kín người ta có những cái tướng rất lạ. Đấy là ẩn và hiển Đấy. thế rồi dị tướng phá tướng có những người người ta tướng người ta rất là dị rất là khác lạ khác người Đấy. nghe không Đấy. còn có những cái tướng là nó phá đi có khi tất cả một cái tốt nhưng chỉ một cái tướng này nó phá tất cả những cái tốt đấy nó gọi là phá tướng minh tướng ám tướng à, có những cái nó hiển lộ ra có những cái nó rất là sáng sủa có những cái là nó u ám nó, nó, nó, nó trong cái tướng học là rất phức tạp thưa đại chúng nghe không nhìn một con người cũng không phải đơn giản đấy thế và cái khoa nhân tướng học ấy họ cũng nghiên cứu rất nhiều để họ cũng có những cái đúc kết về một con người nhưng xét cho cùng thì đấy vẫn chỉ là đánh giá về quá khứ thân tướng của chúng ta là biểu hiện quá khứ của chúng ta có phải không chúng ta đều là kết quả của quá khứ hết chứ chưa nói gì được nhiều về tương lai tất nhiên quá khứ nó ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai nhưng chúng ta là những người không giỏi về nhân tướng học cho nên chúng ta không biết nhìn kỹ cái người này trông cái tướng rất là tốt nhưng lại có một cái tướng phá mình không biết cái tướng là tướng phá Nha, tướng phá cho nên mình lại cứ tưởng là đẹp tưởng người ta đẹp rồi tốt rồi nhưng cái đẹp đấy chưa phải là cái tướng tốt bị phá những cái tướng kia nó phá đi à, cho người ta gọi là thập chọc mà nhất thanh thì quý mà à, thập thanh mà nhất chọc thì lại là là phá có khi có người đầy cái tướng xấu nhưng có một cái tốt rất đặc biệt thì cái người đấy lại tốt có những người đầy những cái đẹp nhưng mà có một cái xấu thì cái đấy lại là là cái trội mà cuối cùng người đấy lại là người xấu đó thì đấy cái người xấu đều là nói đến quá khứ hết chứ không phải nói được cái hiện tại thì kinh thưa này chúng chúng ta học phật thì chúng ta biết cái tướng hoàn toàn tùy thuộc vào tâm của chúng ta tâm tạo tác hành vi và hành vi thì sinh ra nghiệp nghiệp sinh ra thân tướng cho chúng ta nhá chúng ta phải hiểu rõ cái, cái nhân quả của nó là như vậy ừ, không có thể khác được cho nên thực sự mà nói thì đúng là phần nào cái tướng nó cũng nói nên được con người nhưng phải là những người xem rất là giỏi à, và nó phải kết hợp với cả những cái hiện tại của người ta nữa chứ không phải là, là bỏ cái hiện tại đi chỉ nhìn tướng học không à, mà phải kết hợp cả cái ứng xử hiện tại của người ta để phán đoán về cái con người này. Ừ. và không phải tướng là nói lên được hết tất cả. Cho nên bạn này bạn nói là có những người tướng rất là xấu nhìn rất là xấu nhưng mà người ta hóa ra lại là người tốt Đấy. thế thì cái này là sao tướng người này xấu xí có thể đây là cái quả của tiền kiếp và sang kiếp này khi mà mang cái thân tướng xấu xí thì tự người ta biết hổ thẹn và người ta lại gặp được duyên tốt người ta bắt đầu tu tâm sửa tính trở thành người tốt thế còn có những người được thân tướng tốt đẹp đấy là cái, cái kết quả từ đời trước sang kiếp này ý vào tất cả những cái điều tốt đẹp của mình sẵn có, buông lung, và không tu dưỡng rồi trở thành người xấu, và buông lung, không tu dưỡng. Chúng ta thấy không thiếu, những vị vương tôn công tử đều là có, có phước duyên rất đẹp, mới được sinh vào gia đình giàu có, địa vị cao sang, nhưng sau đó trở thành người xấu, người ác. Đấy, đại chúng, đấy. nhiều cái chuyện đấy, nghe không? chứ không phải chuyện thương nhé. Thế cho nên đối với chúng ta học Phật ấy, thì chúng ta hiểu được cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái logic của nó như vậy để chúng ta ứng dụng. Còn đây bạn Loan bạn muốn hỏi thầy là làm thế nào để nhìn thấy để biết một người là tốt hay là xấu thì quả thật thưa đại chúng cái điều này là điều khó và rất khó, không phải dễ. Ngay kể đối với những nhà tướng học giỏi cũng không phải dễ mà mà đoán được một con người, nghe không? Thế thì kể cái câu chuyện à, thời à, đời à, vua Khang Hy ấy, trong triều có một ông quan tên là ông Kỳ Hiểu Lam. Ông này là một quan rất là giỏi, ờ, tài giỏi, ờ, ở vị trí lớn trong triều. Nhưng mà ông này rất là xấu xí, à, xấu xí, đen hôi, xấu xí. Thế thì người ta cũng không hiểu sao mà ông này lại được làm quan cao như thế. Thì có một ông tướng già, ông quyết định phải đi xem phát hiện ra. Thế là hôm ông cải trang, ông giả làm cái người đến xin làm làm thuê làm hầu cho nhà nhà ông ông kỳ hiểu lam này à, nhận được vào làm thuê rồi ông quyết định ở đấy để tìm hiểu xem ông kỳ hiểu lam này có cái gì đặc biệt mà lại làm quan cao mà lại sang quý phái thế thế là ông ở nhà ông này đến cả tháng trời chả thấy phát hiện ra ông này có cái gì đặc biệt rất là tành tàng người thì xấu xí ăn nói thì còn lập cập nữa thế ông bảo gây không hiểu là thế nào duy nhất có một hôm thì hôm là chập tối rồi ông mới đi đến cạnh cái thư phòng của ông kỳ hiểu lam thì thấy ông này ông ngồi ông đọc sách trời tối rồi chập tối rồi không đốt đèn đốt đuốc gì mà thấy ông này ông vẫn đọc sách bình thường và khi ông tướng già này ông đẩy kỹ thì ông thấy hai mắt của ông kỳ hiểu lam này nó giống như là phóng ra hai cái luồng ánh sáng đấy và ông đọc gần như đọc sách trong tối ông đọc được thế mới lạ đấy và ông à đây là cái cái dị tướng ông này có cái tướng đặc biệt Đấy, gọi là gọi là nhãn phát phát thái quang tức là mắt phát ra cái ánh sáng lớn đây là một cái tướng đặc biệt mà một cái tướng này nó, nó thắng hết tất cả những cái tướng xấu kia của ông nên cho ông được làm quan ông rất là giỏi văn thơ chữ nghĩa rất là giỏi đấy thế đây thầy nói là hay là ngài trí khải đại sư của chúng ta cũng thế hồi bé ngài sinh ra thầy tướng đến xem là thằng bé này là chết yểu, chỉ 13 tuổi là chết thôi. Tướng rất là yểu tướng. Và ờ, thầy tướng mới nói là nếu mà bà để nó ở nhà thì nó sẽ 13 tuổi là chết. Tướng này là yếu tướng, yếu mệnh. Nhưng nếu cho nó đi xuất ra đi tu thì nó có phước và nó sống trường thọ, có thể được 7 80 đấy. Thì bà mẹ có mỗi mình cầu con trai thôi thì, thì tôi giờ thì nhà, chả biết làm cách nào. Phải muốn con mình nó sống cho quyết định cho con đi xuất ra đấy. và ngài đi xuất gia thì đấy về, về sau trở thành một vị đại sư và ngài trở thành vị đại sư người ta còn gọi ngài là thích ca tái sinh và ngài sống đến 80 tuổi mới viên tịch đó thế như vậy chúng ta mới thấy là đúng là như vậy à, cái tướng thì nó như thế nhưng mà hoàn toàn tùy theo tâm của mình để nó chuyển nó chuyển vậy thì bây giờ đối diện trước một người chúng ta làm thế nào đấy để biết được người ấy xấu hay tốt quả thật là vấn đề khó à, cho nên chúng ta mới đặt ra cái chuyện phải xem lý lịch truyền thống gia đình nghe Đó, truyền thống gia đình ở tại gia chúng ta mà gả vợ à, gọi là dựng vợ gả chồng cho con thì phải gì lấy vợ kén tông lấy chồng kén giống đấy chính là xem cái lý lịch đấy cái truyền thống gia đình có tốt không truyền thống tốt thì người này hy vọng là sẽ tốt sinh ra trong gia đình gia giáo thì người này sẽ có khả năng tốt nhiều rồi xem lý lịch của bản thân giống như các phật tử đến chùa công quả là đều phải có trích ngang để các thầy biết xem là quá khứ người này có phạm tội gì không tốt hay xấu có lừa đảo trộm cắp nghiện ngập gì không đấy nếu có duyên thì tìm hiểu thêm cái đấy phải tìm hiểu quá khứ của người ta để biết con người nhưng còn hiện tiền đối mặt thì là vấn đề khó chúng ta chưa giỏi về tướng pháp thì là khó nhưng mà chúng ta cũng có thể, khi đối mặt cũng có thể căn cứ vào thứ nhất, cách ứng xử của người này để phán đoán kết hợp với tướng tướng mạo. Nghe không? Vì ví dụ ngồi nói chuyện một người này nói huyên thuyên xích đế, trên trời dưới biển nói không gọi là không ngừng sầu bọt mép ra thì biết người này là khó tin được lắm. Cái người đấy là khó tin. À, đó, hay là người này là ngồi nói chuyện mà mắt liếc ngang liếc dọc, láo lia thì biết người này là cái người cũng gian rào khó tin. Nghe không? Đấy. Hoặc là người này nói chuyện mà ngồi không yên, chân tay nhún nhảy, thì biết người này là tâm không, nó không có an định, thì người này rất dễ thay đổi. Đó. Hoặc là người này nói chuyện mà coi như là không dám nhìn trực diện, à, không dám nhìn, à, mắt ánh mắt nó lờ đờ, nó có những cái gì u ám thì mình biết người này có những cái giấu giếm. Đấy. À, chúng ta hoặc là người này trong khi nói chuyện thì thể hiện cái sự nịnh bợ thể hiện nịnh bợ tâng bốc thì mình biết người này là không chân thành đó tức là có nhiều cái nha chúng ta phải chúng ta phải nhìn chúng ta phải để ý thật kỹ mới được ừ, thì mới được rồi xem cái xem cái động cơ họ đến với mình vì cái gì chúng ta phải xem động cơ họ đến mình rồi kết hợp với cái ứng xử hiện tại của họ nghe không cái người mà hay hứa cái gì hứa thì cũng phải cẩn thận ừ nói cho to ăn to nói lớn cái gì cũng hứa nhưng mà sự thực thì lại không được như vậy chúng ta biết đó thế còn đức phật thì nói thực sự nếu chúng ta mà không biết gì về về quán nghiệp thì chúng ta phải ở lâu mới biết thức lâu mới biết đêm dài ở lâu mới biết là người có nhân phải ở với người ta thì mới biết người ấy là người phẩm chất thế nào nghe không? và đức phật có chỉ dạy chúng ta rất nhiều những cái bài kinh để chúng ta chọn bạn, chọn người để cộng tác, để làm việc. Đó, chúng ta phải xem xét. Đấy, thì thưa đại chúng đấy, thì cái này thì Thầy xin chia sẻ với bạn à, Quỳnh Loan để bạn thấy đạo lý là nó đúng không có sai. Tâm sinh tướng, tướng tùy tâm sinh và tùy tâm mà diệt là đúng. Còn cái tướng á, giữa cái đẹp và cái tốt nó chưa hẳn là đi đồng với nhau vì cái đẹp là theo thị hiếu theo con mắt của người thế gian cái tướng tốt nó lại theo cái cách khác của các nhà tướng học nghe không? tướng tốt chưa phải nó đã đẹp như cái mắt chúng ta nhìn à, đương nhiên tốt thì nó cũng có những cái đẹp của nó còn cái đẹp theo mắt của thế gian này chưa hẳn đã là tốt thế và con người chúng ta hoàn toàn có thể tu tập để chuyển hóa cái tướng của mình gọi là nghiệp tướng của mình nghe không? từ xấu trở thành tốt và nếu không tu dưỡng thì từ tướng tốt trở thành xấu có thể cái người đang đẹp đẽ tốt tướng đấy nhưng mà họ làm hành vi xấu vì họ cũng bắt đầu mới huân tập điều xấu vương tôn công tử đẹp đẽ nhưng mà tự nhiên là theo bạn xấu ra đi làm điều xấu là mới làm nghiệp xấu thì rồi sau này cái tướng của người ta sẽ mất cái tướng tốt đi nghe không? đó là một cái, cái, cái quy luật một cái rất là biện chứng để chúng ta hiểu nhé thế còn để biết người tốt hay xấu thì đúng là chúng ta phải có cả một cái năng lực để đánh giá nhận xét và cần nữa là phải phải gần gũi người ta sống với người ta lâu dài thì mới biết được thưa đại chúng nhé rồi một câu hỏi nữa từ bạn quốc tiến facebook quốc tiến hỏi rằng kính thưa thầy con đọc trong kinh có đoạn xin cho con im lặng không nói lỗi của người chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi vậy nếu con nhìn thấy lỗi của người khác mà con này không chỉ lỗi cho họ thì làm sao họ có thể tiến bộ được. Nếu chỉ im lặng mà cầu thì làm sao con có thể khiến họ hết lỗi được và họ sẽ phải chịu quả báo xấu vì sai lầm đó. Và như vậy có khác gì nhìn thấy người sắp rơi xuống vực mà không cứu ạ? À? Con chưa hiểu điều này, kính mong Thầy giải tỏa cho con. Con xin chân công đức của Thầy. Thì trước hết, ấy, Thầy à, xin nói thế này, cái bài này ấy, là bạn à, Quốc Tiến trích ở trong bài Lời Khấn Nguyện. Nghe không? Có cái câu như vậy, xin cho con im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Thế thì ở đây ấy, cái ý của chỗ này này, bạn ấy chưa hiểu cái chỗ là không nói lỗi của người Đấy, là thế nào. Mà bạn thắc mắc là nếu không nói thì người ta làm sao biết được điều xấu của mình để người ta sửa và như thế là mình ác, mình không cứu người ta. Thế thì đối với Phật giáo chúng ta, cái câu này phải hiểu thế này, không nói lỗi của người tức là mình không rêu dao nói lỗi của người với ác tâm hại họ bôi xấu họ mất thanh danh của họ hạ uy tín của họ đấy chúng ta rêu dao lỗi người nói lỗi của họ rêu dao với mọi người với ý đồ xấu với ác tâm nghe không đấy là nghĩa của câu này chứ không phải là nghĩa là không nói lỗi tức là chúng ta không nói gì cả cho nên mới nói gì chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi, vẫn phải dùng lời đấy thế. Vậy lời này thế nào? Thì chúng ta ở chỗ này này, đối học Phật thì chúng ta không phải người mù, không phải người điếc, cho nên chúng ta vẫn thấy mọi việc bình thường. Cho nên người ta có lỗi mình cũng thấy, thấy người ta phạm tội mình thấy chứ. Mình nghe thấy người ta ờ, nói những điều không tốt, người nói sai, người ta có lỗi mình cũng biết, nghe cũng biết chứ. Chứ mình có phải là người mù, người điếc đâu. Cho nên cái chỗ này phải hiểu cho đúng tức là không nói lỗi tức là không rêu rao đi giao cái lỗi của người ta mà trong luật gọi là giao lỗi chúng tăng chẳng hạn đấy thì mình đây cũng thế không giao lỗi của người thấy người ta có lỗi mình đi rêu rao bôi nhọ nói xấu cái này là cái bệnh chung của con người chúng ta rất hay thường như vậy thì người người học phật người tu phật thì không như vậy nhưng chúng ta được quyền chỉ lỗi soi sáng cho người đó nhưng mà chỉ lỗi phải đúng lúc đúng thời và đúng cái vị trí của mình. Cái lúc người ta sân si người ta chưa tiếp thu được mình đi người ta chỉ lỗi, người ta đâu có chịu được. vâng. Hay lúc người ta đang rất khó chịu, đang bực bội rồi đó, mình ra chỉ lỗi người ta. Hay lúc người ta đang cao hứng, mình ra mình chỉ lỗi người ta. Em chưa, chưa thể nhận ra được là không đúng lúc, không đúng thời. Rồi không đúng vị trí, không đúng chỗ nữa. Nghe không? Đấy. Ở chỗ nào mình mới chỉ lỗi được. Đấy. Rồi đúng cái vị trí của mình không ừ, mình có khi là đang là học trò đang là cái người còn rất nhiều điểm yếu vội vàng chỉ lỗi mình chưa có đức mình chưa có đức để chỉ lỗi cho người ta ừ. thế thì làm sao thì chúng ta thấy lỗi của người chúng ta có thể chỉ lỗi cho người ta bằng cách hoặc là nhờ cái người có đức hơn nhờ người có uy tín hơn nhờ người thân cận hơn nhờ cái người có duyên với người ta để nhờ người đấy chỉ lỗi giúp cho người ta đấy là cách mình chỉ lỗi cho người ta soi lỗi cho người ta chứ còn nhiều khi mình nói không được mình gọi là thấp cổ bé họng uy tín không có bản thân mình cũng còn xấu xa dè dè mình đi chỉ lỗi người ta người ta không chịu thưa đại chúng đấy mình mình còn rất xấu mà mình chỉ lỗi thì không được nghe không? trong đạo phật chúng ta cho phép chỉ lỗi thấy lỗi và được phép chỉ lỗi nhưng chỉ phải đúng lúc đúng chỗ đúng phẩm hạnh đúng vị trí của mình mới được đó và nếu mà mình không chỉ lỗi, không soi lỗi cho người, mình còn có tội đấy, mắc cái tội gọi là che giấu lỗi của người. Ừ. Như trong chùa, trong chùa chúng ta thì có cái lễ thỉnh nguyện. Trong cái lễ thỉnh nguyện là tất cả đại chúng đều được phép soi sáng chỉ lỗi cho cho một người đó, nghe không? Và người đó thỉnh đại chúng soi sáng chỉ lỗi cho con. Đấy, vẫn phải chỉ lỗi mà, không chỉ lỗi làm sao tiến bộ. Đức Phật Ngài cũng thấy lỗi của chúng tăng, Ngài mới quả trách để chúng ta tiến bộ. Và vâng, các đại đức lớn như xã Lợi Phất, Mục Kiều Liên, Ca Diếp đều quả trách chúng tăng thì phải thấy lỗi chứ, thì mới quật được. Nhưng mà các ngài là đúng vị trí, mình là thầy, mình là người giáo thọ, mình là bậc lớn, chỉ dạy cho các đàn em, cho các đệ tử là đúng vị trí của mình, nghe không? À, và phải thấy lỗi. Đấy, cái cầu cho người hết lỗi là ở chỗ đó, cái chữ lặng lẽ dùng lời là chỗ đó, dùng cái lời mà lời lặng lẽ là cái lời không phải đi tuyên dương lên bố cáo lên cho thiên hạ ông này xấu lắm ông này phạm tội này đấy cho nên tại sao chỉ lặng lẽ dùng lời phải không ừ. Đấy, ờ, xin con chỉ lặng lẽ dùng lời là như vậy chứ không phải là dùng cái lời lời to lời lớn đau búa để mà đi bôi xấu người ta ác hại người ta nhục mạ người ta thì không phải nghe không đấy nhá thế và đại chúng biết là đức lục tổ còn dạy một câu này Người chân thật tu hành thường tự thấy lỗi mình, không thấy lỗi của người. Nếu thấy lỗi của người, lỗi mình đã đến bên. Cái người mà chân thật thực hành Pháp tu tập thì đúng là cái người ấy không thấy lỗi của người, rất là ít thấy lỗi của người. Ít thấy là vì sao? Vì họ đâu có thời gian để họ phan duyên ra ngoài. Họ luôn luôn chú tâm theo dõi chính mình thế này, chính tâm mình, xem thiện hay bất thiện ở nơi tâm mình thực hành Pháp, chú tâm thực hành Pháp, đâu còn để ý gì cái chuyện ở bên ngoài. Cho nên cái người đi tu, người thực hành Phật Pháp mà suốt ngày thấy người này lỗi này, người kia lỗi kia, soi ra, phải không? Hòa Thượng Trúc Lâm thường của mình là gì? Cái anh như vậy gọi là cảnh sát quốc tế. Đi tu rồi lại trở thành cảnh sát quốc tế là ngồi để theo dõi hết mọi người. Thấy người này lỗi này, người kia lỗi kia. Suốt ngày chỉ ngồi để hóng mắt ra bên ngoài để để ý lỗi của người khác thì làm gì còn thời gian mà tu thế cho lục tổ dạy cái bậc chân thật tu hành là thường tự thấy lỗi mình phải không thì chân thật tu mà thì lúc nào cũng chỉ thấy lỗi mình luôn luôn soi dọi tâm mình mà, chiếu tâm mình để xem mình lỗi lầm gì để mình sửa có đâu có thời gian mà để ý đến lỗi người lại còn đi bới móc lỗi người ta nữa lại càng không có đấy thế cho nên ấy, nếu thấy lỗi của người thì lỗi mình đã đến bên mình bây giờ thấy lỗi của người là lỗi mình đến bên này là lỗi gì lỗi không tu lỗi phan duyên à, mình phan duyên rồi à, nếu mình cứ đi hóng chuyện đi soi xét lỗi người khác nhiều mà mắc cái bệnh gọi là bệnh cảnh sát đấy thì mình sai mất rồi cái việc ý để cho những người làm nghề an ninh cảnh sát họ làm còn mình là người tu chân tu thì thường thấy lỗi mình thì là đúng đó thế và thưa đại chúng nhiều khi thế này cái người ấy có lỗi phải không? Mình thấy có khi mình không nói mà tự mình quay về mình sửa mình mà chính mình lại thành cái gương cho người ấy người ta biết sửa. Phải không? Chứ còn lúc ấy mình rêu rao lên tự người ta người ta lại mất thiện căn của người ta. Cho nên chúng ta thấy không phải dễ trong cái việc sửa lỗi cho người đâu. Không phải dễ đâu thưa đại chúng. Nhiều khi Phật tử chúng ta là cũng hay mắc mắc bệnh sửa lỗi cho người lắm. Mình chưa đủ cái đức, chưa đủ bản thân mình cũng còn xấu. Mình đi sửa lỗi người là người ta không chấp nhận mà người ta phản ứng nặng hơn, lại dại hơn này sinh ra xích mích luôn thế cho nên phải hết sức cẩn thận khi mình có đức mình thật sự có tu tập rồi thì nó sẽ khác cho nên ở chỗ này như thầy xin chia sẻ với bạn à, quốc tiến như vậy nhé để hiểu cái câu này cho đúng tức là chúng ta không rêu rao lỗi của người chúng ta vẫn được phép thấy lỗi của người nhưng chúng ta không rêu rao không với ác tâm ác hại chúng ta được phép soi sáng chỉ lỗi cho người đó nhưng phải đúng lúc đúng chỗ và đúng với vị trí của mình nghe không? và góp ý với tinh thần xây dựng với thiện trí với tâm thiện lành thì chúng ta đều hoàn toàn được phép và như vậy mới giúp cho nhau được tiến bộ chứ nghe không? chứ không phải là chúng ta trở thành người mù người điếc đâu nhé rồi thì xin bạn hiểu như vậy cho thầy xin thỉnh đại chúng khởi thân ờ, chắp tay làm lễ hồi hướng nguyện uh, đem uh, công uh, đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh ơi chọn thành Phật đạo